Xin chào quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người nhé Chúng ta lại tiếp tục quay trở lại con đường Mang tiếng tống lòng vàng Nhưng mà là giai đoạn làm cầu à, Qua con suối Thì à, quý cô bác anh chị à, quan tâm ở video trước Thì à, Giang cũng đã làm cầu Giang nói rồi là Thì con suối là nó chảy từ à, độ cao dốc khá là cao ấy Thế mà ở trên đồng bào vùng cao là các bác anh chị chưa biết là lũ quét và lũ ống đâu Nó rất là lớn Đấy độ dốc nên là khi mà mình làm cái cầu này mình đã phải là đổ móng mà cốt thép rồi để không thể là xây kè đá được nếu mà kè đá thì các bác anh chị là cái sói mòn mà nước chảy thì đá mòn à, cứ các bác anh chị nào cũng đã từng à, biết là các cây cầu nhà nước mà chảy qua con suối thì người ta phải làm đổ bê tông hết chân cầu đều bê tông không thể xây bằng đá được Tại vì sao là như vậy và con suối của bác anh chị là nó chảy quanh năm và đến mùa mưa bão lũ thì nước ở trên cao mà nó dồn xuống có thể là lũ ống hoặc lũ quét cũng không phải biết được và hai có những bạn mà có hai hỏi rằng là cái mố cầu ấy mình không không nên à, bắt thép và ấy đổ chết luôn phải tách ra thành một miếng bê tông thì ra cũng giải thích luôn nếu như mùa nước to mà nó đổ tràn bằng cái miếng bê tông này nó tách rời cái mố cầu thì cái cái cái à, miếng à, cái, cầu mặt cầu này là một miếng bê tông rời với cái mố cầu này, này thì nó sẽ trôi bay luôn cái cầu đó đó Người tính là cái nước nó lớn ấy. Ba anh chị nhá và nó đổ đổ dồn đây vào mùa là lũ quét lũ ống này này rất là nguy hiểm và buổi uh, sáng hôm nay thì uh, chủ yếu là Giang sẽ uh, một là lắp ghép cốt pha cái lan can này đổ nốt cái lan can này sau ba ba hôm mình đã đổ ba hôm rồi đấy à, mình xây kè nốt chỗ kia bịt nó vào à, đổ nốt uh, bê, bê tông nữa là chiều mình sẽ chuyển uh, vật liệu vào nữa còn phía bên trên này thì à, chị em phụ nữ là đang à, đắp một chút đất vào cái chỗ mà đợt trước mình đổ đấy đổ à, xong cái đoạn mới được có còn khoảng 5 mét nữa là đến chân cầu rồi 5 mét này nữa thôi Mình xuống lên chân cầu mà nó thiếu vật liệu Mình đang cho xe đi chở Về đấy bảo bà con lấp vào hai bên con đường bê tông Mình cũng đổ dày là 10 đến 12 cm Để cho nó chắc đường em phụ nữ lắp vào hai bên đề này à, chủ yếu là mình hôm nay mình à, lắp ghép đổ cốt pha cái à, lan can với cái cầu à, buổi chiều mình sẽ cho bà con là cứ đi tạm xe máy tại vì mình xây bịt chỗ kia rồi về à, đi tạm xe máy đi ấy bình thường thì được nhưng mà cái cốt pha này những cái cốt pha của mình này thì mình chưa tháo được anh chị nhá cầu bét nhất thì nó cũng phải mà rơi vào một tuần một tuần sau thì mới tháo hết dỡ hết cốt pha này ra được Đấy. và để uh, cái cầu nó bền tốt với, với với xe máy để trên một tuần đến 10 ngày mới có thể đi qua con cầu này còn nếu ô tô để một tháng vì sao là như vậy cũng anh chị biết thì khi bê tông nó chết hẳn rồi ấy. thì ô tô hoặc là xe máy à, ô tô hầu như là những cái cầu lớn thì mới đi được thì thường thường hay có là cắt băng khánh thành sau một tháng xây dựng cầu hoặc 3 tháng tùy theo trọng tải của cầu 5 tấn 10 tấn 20 tấn và lưu thông như thế nào các anh chị biết vì sao lại có từ khánh thành cầu là người ta phải đợi thời gian cầu nó chết thì bắt đầu mọi người mới có thể khánh thành để đi qua đó là nghĩa như vậy thì các anh chị nào mà xem học để, uh, cao hiểu rộng người sẽ hiểu được mình cũng phải là tính toán uh, làm sao làm cái cầu nó nó chắc nó bền đấy và Giang cũng đã nói đi nói lại rồi con đường này thì là con đường dân sinh là bà con đi vào được ô tô là không, không thể đi vào được nên mình làm cái cầu chỉ để dành cho xe máy chở đồ và các cháu là chiếu đến cháu đến trường đi học vào mùa nó mưa nước lớn thì qua nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều cái cầu ngày xưa tranh vênh có một miếng đấy đây giữa mình xây bằng rồi coi bán hay là cái bán không bán chứ đấy đường ấy lầu xây tốt phết đấy không cần nhiều vữa qua đâu vừa thôi để em, em kè vào đây sẵn Xây bốn cái trụ to lên Này xếp vào đây Xếp một lớp lên tí lại cho lớp vữa vào những cái mạch của mình em phải xây trụ nó nó nó ấy lên như này được xây trụ nó to như này hai bên này chứ không phải là xây bé bé nó như này đâu như này, này. đúng rồi phải như thế được rộng to như thế xong mới uh, lấp đất vào phải nốt cái lần này lấp đất vào mình xây bịt luôn cái đường dưới là không bà con không không đi đường lấy <coughs> sau 3 ngày thì mình cho bà con đi xe máy đi này tuần nữa thì mình sẽ tháo cốt pha đấy, ba anh chị nhé tuần sau thì mới tháo ở cốt pha để cho bà con lưu thông Đấy, nhưng cái, cái chân cầu mố cầu lúc nào nước nó cũng chảy mà là một cái bác anh chị cũng đã nói với Giang là cái cái à, mố cầu ấy, ấy cầu mình mình nên chắt xi tinh mà ấy. bảo Giang là à, ấy xong khi mà tháo xong mình nó chắt lót xi tinh rồi nguyên xi vào để à, ấy nữa để giữ cái cái chân ờ, cầu mố cầu nó sẽ ờ, tốt hơn bền hơn đấy mình lắp pha mình đổ cái, cái lan can thôi you. nó nắn nó thẳng nó được rồi cái này thì mình cũng ờ, xây bịt luôn nhá các em nhé xây bịt từ đây là xây bịt ờ, <coughs> là là không đi đường này nữa và con bắt đầu là đi qua cầu ba ngoài mình cho xe máy mà mình đã nói trước là cốt pha mình chưa tháo phần còn máy mọi người được phép đi, phần máy không nhưng sáng mai là bắt đầu nó sẽ cứng lại hết bên kia mình cũng ờ, xây kè nốt bịt nốt hơi đất vào hai bên hết rồi và uh, chị hình dung ra rồi người ta có cháu nhỏ đi học mẹ chưa đây mình bảo nhưng phải lấp lấp chiều thì mình đổ cái tông rồi lấp ở đấy luôn do là buổi chiều hôm nay là cát về hơi muộn nhé quý ba anh chị nhé xe cát về mãi hơn 3 giờ thì à, xe cát mới à, à, sỏi mới lên được chở lên cho mình được thì mình phải chở từ cái dưới chỗ mà mình làm đường ấy vào trong này là cây số nữa cơ mới vào đây cơ, đi chở xe máy nó hơi lâu một chút bây giờ vào thì mọi người mới có thể đổ nối tiếp cái đoạn đường này đường trước mình nó đổ một đoạn này, trên kia xuống dốc đối vào cái ờ, mố cầu này, đầu cầu này. do là chiều nay bà con là cũng ờ, đi ờ, vắng hết rồi để đi ăn cỗ đám cưới hai nhà mới và trong cái bản hàng trắng lừ này thì khu trong này chỉ có hai mươi mấy hộ hai mốt hai ba hộ thôi ít những cái à, bê tông ấy mình đổ ở đây là chắc hết rồi đấy nhá anh chị mình lấp đắp vào hai bên đường tức là mình chỉ đổ một đoạn thôi hai hai mươi mét à, hai năm ba mươi mét thôi cầu không nếu mà có thời gian thì mình tiếp tục đổ từ kia bên kia đấy và chục mét nữa là đến cái cầu này cái cầu này thì mai bắt đầu à, đấy mọi người sẽ ờ, dắp cốt pha đổ sau nó ít người quá không có người chút thì mới xong ở bên này các anh chị nhé còn bên kia thì rất có lẽ là mai mình mới làm được các anh chị ạ không còn người Ờ, hiện tại là cũng tối muộn rồi là bên này nó mình nghỉ cho bà công nghỉ từ đây xuống ờ, đến cầu được ờ, công hết trên này này từ đây xuống đấy còn đấy đổ đây đấy đấy đấy cho một lớp mỏng mỏng ấy, cho nó bê tông hết đi Bạn uh, ờ, cầu rồi cua rộng Hai xe tránh nhau rồi Nó đi xuống dốc Đỡ trơn trượt thôi qua thì à, phía bên kia ấy cũng anh chị nhé và mình cũng đã đổ đổ xong rồi Đấy, hôm nay thì à, xe à, cát xe sỏi mới lên được nhưng mà mình à, mới đổ tiếp bên này còn cái này thì à, mình ghép cốt qua lúc nữa là mình sẽ làm xong lan can trầu đó. chiều xong vâng. Thế mình đổ bên này à, tiếp tục đổ này lên trên à, cái đoạn xe máy các anh chị nhá tông nguyên bê tông và sát mố cầu luôn này thì mình làm gốc xong này lấy gốc xong này mưa mưa nó rơi hối giả mình là không động trôi vào cầu trôi vào cầu buổi sáng sớm này mấy chị nhìn thấy còn chưa trưa này mà sương vẫn dày đặc như này luôn thời tiết trên này thì ờ, đêm thì cũng ờ, năm sáu độ ngày thì mười mấy độ hai ba độ con mở rộng ra thêm đường đi nó dễ mở rộng sát từ đây các anh chị có thể nhìn thấy rõ hơn thì trước khi em phụ nữ ngồi ra là được xong hết vào đến cầu bắt đầu từ cầu tới đầu bên này đây đoạn trên này là bê tông hết để nhất là mọi người đi xuống xe máy nó đỡ trơn trượt khi mà mình đi vào cầu xuống cầu nhiệt đúng không ạ cái lan can cầu thì chắc chiều mình mới đổ thành rồi chiều đổ thành trong lan can cầu là tầm 2 hôm nay là ngày thứ tư mình đổ tư mình đổ là xong cầu tầm ba ngày sau là mình sẽ tháo hết cốt pha ở dưới gần dưới để xe đi lại lưu thông thì mình cho bà con đi lại nhưng mà không, không, không được trở nặng để các cháu đi học ở các con nó nháo nháo vào Đánh bản xoa làm cho nó nhanh hơi ờ, ờ, dốc thân kia để nước chảy mưa chảy qua thân kia ở chỗ này có cái mạch nước thì mình cũng chôn một cái ống để nước nó, nó thoát ở từ, trong núi này nó có một cái khe mạch nước của anh chị nhé khe mạch nước nó chảy ở kia ở đây là, là, là, là mình để bà con ấy đào một cái ống chôn cái ống dưới đoạn chân đang đập đá rồi từ từ, từ thôi một phí ờ, ra hết nước xì từ từ làm ấy đổ phát là phải cho ấy bữa rồi này Đấy, cho vào cho bữa cô mà hiểu chứ là hao Chứ nhá chứ Tốt này thì cổ À. cái kia cái ván cái ván cái kê cái ván và đi về cái cái ván mà mọi người đi xe về xoa đi cầm mình xoa đang xoa chỗ thằng ờ, ấy giờ thằng em nó đang gầy gầy đá kìa còn nó dốc sang bên ờ, bên bắc già nó dốc dốc thôi chứ không còn dốc quá

cái gì có đấy rồi lấy cái bàn xoa xoa Đấy, cái đoạn hôm qua mà buổi chiều hôm qua mình đổ ấy mà thiếu xi cát đây các anh chị nhé đây mình đổ đây, ôm cua cua rộng hết mình bê tông nhá vào đến cầu luôn đến chân cầu luôn chia đổ một lớp lên kia nữa thì ờ, cũng ba anh chị hình dung ra rồi này thì ờ, đã lấp hết đất rồi bê tông nhìn này quan sát thì mọi người sẽ nhìn thấy nó hình dung kỹ hơn đó cầu mình đi làm vào rất là mùa mưa trơn trượt mà thế là đi xe máy mà ấy trời đất bùn bết bết mà nhanh mà ấy là xuống cầu nó nguy hiểm và bê tông một đoạn bên kia một đoạn xe máy xuống lên nó cũng không trơn trượt sau khi mà hoàn thành cái cầu này xong thì mình lại tiếp tục chở vật liệu vào bên trong sâu kia nữa một cây số trong đấy nữa làm cái cầu nữa cầu mà nó không bắc qua khe suối đâu bắc qua một cái khe núi là nước nó cũng hay hay suối xả nữa còn trước làm cái cầu tạo cầu gỗ và đi sâu hơn nữa thì còn một cái cầu nữa anh chị ạ rất là nhiều luôn Vậy thì chiều nay là mình sẽ hoàn thành rồi à, Một xe khỏi một xe cát nữa đổ lên trên kia nữa là hoàn thành cầu này dắt cốt pha rồi là chiều anh em mà còn đổ nốt thành hoàn cam mới được xong đấy lúc sáng thì mình đổ để chiều bắt đầu mình sẽ ờ, có sỏi xi mình sẽ đổ tiếp từ đây lên cho cái xe máy của anh chị nhé đổ rộng đấy dày 10 cm cốt pha rồi là sau này đỡ trơn trượt và chiều nay chắc chắn là mình sẽ cố gắng làm xong hoàn thành Đó. như này thì cũng sẽ ờ, để xong cốt pha đấy phía bên này thì à, tối nay bà con sẽ tổ chức liên hoan luôn tại cái cầu này như làm xong hoàn thành à, mình đổ xong hết rồi đấy mai à, mình à, bận à, đi à, đám cưới cả bản ấy thì nghỉ mất ngày mai mới làm được Rồi sau khi à, mình khánh thành à, cái cầu hoàn thành thì mình sẽ à, công khai lại toàn bộ tài chính quá trình mình làm hết bao nhiêu để cho cũng ba anh chị cùng toàn thể mọi người biết được ờ, đây cá đây anh em nhá đấy người ra cá cá chép to một con ờ, ấy à, chặt một con là nướng chặt nướng cho bà con ăn uh, liên hoan ba con gà gà tô được được rau tô thì mình liên hoan để nó vui khi mình hoàn thành xong cầu to con con này mỡ ngon nhỉ cái này nướng lên ngon lắm cấp dưỡng con cấp dưỡng chế biến vẫn cứ chế mà người làm đổ đường vẫn cứ làm những người một chân một tay một việc có chị em sang đảo đi đảo bữa làm đi làm nó xong ơi nghỉ Đấy, không đi được rồi Đấy, ừ, cháu nhỏ chơi này chắc phải đi bộ về được quá ngăn cách bà con ngăn cách thì phải cho tụt lấp luôn cả cái ngăn cách cái ngăn cách cho nó thò lên đường mà bác sĩ không cần phải bịt hẳn vào đâu nó thò sau này mọi người đi qua mọi người lấy dao cắt nó đi Đi đến đoạn kia làm cái ngăn cách nữa Cứ 2-3 mét, 3 mét là làm có một cái ngăn cách cái, cái, cái, cái giải ngăn cách mình không cần phải xoa nó bịt kín này đây đâu không, không nhìn thấy con này nó thành một khối bê tông nó liền mất rồi nó cách ra nó thò ra là dài quá mình cắt nó đi nó khô ngày mai nó khô là mình lấy dao cắt đi được dốc rồi mà nước khi nó còn chảy xuống bên này nó nhìn từ trên này các bác chị nhìn thấy rõ hơn rồi. nó con đường cầu rồi còn một ờ, đoạn lên trên này nữa người vẫn đang đảo bên kia là xong hết rồi khô hết rồi <coughs> mới bên này nữa thôi đây lên nữa. Này mà cha vào làm vào đầu bếp thì thôi rồi Quá ngon luôn Đấy, Gà rất là tươi, gà bản Ngon cực kỳ luôn <laughs> Nha yeah. Một cái gà bản Nào chưa chín thì mình cho vào luộc lại Chín ừ. Một chín thì ờ, ấy Sớm mà mới có ấy bốn giờ kém năm Ô oh. Cái này chắc là đang là trừ canh cá Cá nấu cà chua hai con cá con ở tiết đây tại ở trên một con trải lạnh lắm các anh chị ạ đêm xuống ờ, bốn năm độ rồi sương vẫn còn ờ, đang rơi buổi chiều buổi sáng dậy thì uh, buốt đôi tay thế hết tay cái bà con như này việc khỏe cha mặc áo mong manh như này mà không thấy rét à không, không biết không biết đâu anh rằng <laughs> chết đấy chị chuẩn bị cho điệu cả các cháu ờ, đi làm đấy không ai trông ui ui kiểu đấy cho nó ấm nhờ để nó ấm mình rồi chị em người cầm một con cầm như cầm dao cầm dao ấy đấy ờ, suối bên này khá là lớn luôn chảy cái là con dao của người đồng bào cho này khá là sắc Cái này dao ờ, mua hay là tự đánh cha? À, mua thôi anh dạ À được ừ. à, Cha biết tự đánh ừ. Đấy vai biết đánh dao? À? Ai biết đánh dao? À, không biết đâu Bản mình không ai biết đánh dao à? Biết mà Gì không à, biết mà là đấy hộ ai một con đây gửi tiền Gì không biết là đánh dao à, Ai biết đánh dao đấy? Gì ấy Gì nào? đi đi à, đổ búa đổ búa đừng còn đây đó hôm nay giờ nhà nó còn đánh không ở nhà ly nó còn đánh không vậy giờ thì ừ, anh mua gì gì mất đánh anh không mua à, thế à? Ừ, hôm nào anh sang đặt con dao đánh anh đấy mang con gà sang cái dạ. này chỉ có gà đang uh, bảo uh, đánh cho cô chẳng sẽ trả tôi lại à cho tao lo cho chắc chín rồi con kia chưa chín thì mình cho vào nó đỏ nó có một con nữa không cho cho vào lại cầu một chút nữa là đổ xong rồi các bác nhỉ đeo ủng mà si ăn chân đấy si chân đất và si nó ăn chân đấy nên đeo ủng như các chị kìa đấy tưới lên này còn một chút này trên này nữa thôi các anh chị nhé rồi là xong anh nhờ Đấy, đợi con Cũng gặp con đi làm ấy <sighs> đổ lên trên này thôi Chút nữa là xong rồi Giờ mình đi kiếm củi Tối bà con ăn cơm đây luôn Kiếm củi đun cho nó ấm này không lạnh Nó lạnh giữa trên này đào mà không đào nốt <sighs> Đây, sương bắt đầu xuống rồi các anh chị nha chiều tối 4 giờ đun cái củi này lên tí nữa cho ấm mình ngồi đây ăn cơm mọi người đi chở xi giờ chở sỏi và cát tiếp tục vẫn cứ chở vào trong này đấy tụi ba chị nhà đổ lên cầu ấy nhá giờ tại là tối rồi mình cho bà con nghỉ xong rồi kia là cũng đổ hết cốt pha ghép đổ hết rồi ngày mai nữa là bà con nghỉ đi ăn cưới ngày mai là khô cứng ấy là mình tháo cốt pha là mình ấy một chút nữa là xong rồi hoàn thành cái cầu đầu tiên ấy. đang uh, mọi người rửa chân tay chuẩn bị là mình lên trên kia để ăn cơm Cá là chín chưa? Chín rồi Chín rồi đúng không? Cho nó chín thêm tí nữa càng ngon Thơm Đấy à, mình giải cho đây lá chuối này luôn thôi dọc đây bà con ăn đây luôn ôi <laughs> được trước là cái à, cốc cốc uống rượu đâu hết được nhỉ Cốc uống rượu mà được trước cốc chê ấy ờ, Ở trong à trong Đấy, à, ừ, mọi người giải thích ăn nha nhá Gà giấc chút đây Có đủ không? cái này mà đống lửa nữa đốt cho nó ấm Ôi, cháu còn đang cởi chuồng ấy không biết lạnh gì cả khỏe mình ngồi mình ngồi gần đống lửa đây chín hết rồi Hả? gì mỏ sức cho Nhớ chạy lý có chá luôn à Bán vâng. nó đẹp lắm à. Thật ra mọi người một miếng tí ngồi như là vẫn chưa chín hẳn đâu đúng không? nướng Chỗ bạn không nướng, nướng thành ngờ ngồi Không, nướng nó, nó, nó khô khô lại một chút ăn nó mới ngon Ăn gì à? có có uống rượu chưa? Uống quá à? Dạ, uống quá thôi anh ra dạ. quá à, à cái đúa ở nắm ở chỗ chỗ lúc ờ, chiều làm ấy Ồ hôm chú Thao ơi Bịt cò mà cam cam phay ấy này Cam rào chút phay á là bắn nắng tênh luôn Tầm ở à, à, ship phần à, hốc ship phần là bắn hiền thú hẳn đó Ồ đúng rồi bên kia kìa Bố hôm trước một người vót đấy Đây Giải hết ra bà con canh nhất, Hồi gần đống lửa nó ấm Tại là tối rồi là này là bốn rưỡi các anh chị nhé bốn rưỡi chiều mùa này rất là tối nhanh đánh cá múc ra mọi người múc ra múc hết ra các chị em giải ra đây tổng kết xong cầu ấy. Đây, các cháu nhỏ bên trong ấy. đi cùng mẹ hết đấy. nhà ấy. 내려내 내려서 내려서 쓰소나 쓰소나 다 잘못 돼요 ngày nào cũng ăn như này đó ăn xong rồi ngồi về tối trưa đây là buổi liên hoan à, làm xong cầu của anh chị nhá. Dạ, vâng, Bà con ngồi à, uống tại trận luôn, ăn tại trận. Ừ. Chúng mình là chỉ có rau xanh này <laughs> Mình chỉ ăn rau xanh thôi Mà uống một chút rượu Đây là có món đây là tá mà mình nói này Đây là ớt tiết nướng đặc sản Cá nướng Cái suối máy đấy Rau sống là rau của người đồng bào Hồng Mông luôn Rất là ngon Và ờ, lại trong thì mình sẽ thu dọn toàn bộ À? à, mời bà con nha cảm ơn bà con nhá nhở nào vâng, nào nào vâng, vâng. rồi, cảm ơn bác trung nhá cảm ơn mọi người nhá nào vất vả rồi ở trước từ xa thôi nhỉ à, mời các bác Rất. à già uh. còn uống rượu bằng bát <laughs> lần đầu tiên anh ra uống trường bác à, ờ, không khí đây là các cháu chị em phụ nữ bên kia bên phía bên kia bên này là phía bên này là ta là con trai rằng mời uh, tất cả quý ba anh chị tất cả mọi người uh, bữa tối ở thành con cầu vô đây hay một tí nhưng mà đúng rồi mình vừa ăn bốc uh, theo kiểu truyền thống của Ấn Độ và India và Pakistan đấy là đạo Phật là cũng hay ăn bốc đấy mình cứ nắm nắm cơm mà mình ăn thôi nhà chơi đuốc có mà không không không có đuốc mình ăn ớt và ăn rau cái nhọc cây mà cái cái. không làm việc ăn chay và bà con ăn uống tự nhiên đi nhá chỉ em uống rượu cũng bằng bát đấy dạ ăn thôi tay sạch sẽ rồi nó <laughs> chị em uống rượu trên này khỏe lắm còn bằng bát này. ăn đi dùng đi ăn đi dùng còn mình có thể trâu à Xem phán chân gà nó tốt không, có đường nó có rộng mở không, bà con làm ăn nó có thuận lợi, tiền tiền không năm nay Cái này là như mình làm sang năm mới Người làm về, người không về thì tuyên tuyển lên được bán không được với bán thế nào rồi như là người taxi thì đó thứ đấy taxi à taxi chở bác tất cả người làm này mà bác mọi người thì đi ờ, đi ờ, đâu đi ờ. đấy đi nào à? người đi không đi à, người chủ si vẫn chủ người làm vẫn cứ làm với người nào chờ không chờ thì sáng nay bá về đòi nhanh thì cái cho với người nào quý người mà không quý à, à? thì đúng à. cái này rồi như mình là đầu là cái nhà ở đường rồi đấy ừ. mình vậy chỉ đạo mình ra thì mình phải chờ thôi thôi cái người là người dọn là người là phải cứ đi có người lộng ý người ba con ba con để xem ba chân hả bác đúng chân này có tốt không tốt rồi bác xem mà cháu ấy xem à, nói cho mọi người biết luôn đấy cái này nhiều nhiều nha người về thì người không về người ta không cùng mà anh người ta cứ thế này mà đấy chúng ra thế này đúng nếu mà cùng nhau thì như thế này đấy, như là cùng nhau cái này cũng cùng nhau thì thế này à. cái này cái này mình về làm nhưng mà có người nó là đi không về nó người ta không về đây người ta tịch chữa sa mê à, đúng như thế vâng, vâng, vâng. chân nào cũng thế đấy cứ như nhau như nhau cả chính xác thôi chứ là má à, thôi tao à tụi nó tụi tôi nói này dạ. chưa ở chỗ này chưa chưa chưa dạ. tụi nó này tụi nó tụi nó dạ, này đúng rồi lấy như nhau hết lấy cái này cứ như nhau Người phải đồng ý mà người không đồng ý bạn tôi chả có cái gì đây rồi tôi mấy mình đang đi mười hai ly rồi đúng trên xe cái này à. Đấy. tôi tôi không đi đường này Đấy. tôi không đi cả năm một à. năm thì à. tôi đi đám cưới à, đám xin đâu đang làm một lần ừ. thôi đi hai lên nhưng mà sáng nay bác bảo mấy mười năm thì trong một tháng nhá vâng. là hết chủ năng bao nhiêu ừ. hết đời là mình mấy năm à. Ờ, thế em mà chịu được cái này ừ. thì giúp muốn mình không con lần này không sao nhưng mà lông nhất là phải chở vâng, vâng. cái này em ấy vác vào lưng chưa sao thế này em ấy vác vác cái này làm gì mình được cái này ngừa lại chở hết ok ok cảm ơn bác trung rất nhiều hỏng xe nhá nói thấy thì người ta mới nói nhiều câu kia câu bệt đúng chứ sao như cái này đúng rồi có lúc tôi con ngã ở suối đấy, đấy bác già bác vừa trời bác đi sởi lắm nhé thôi bác đi cứ yên tâm đi từ từ đây cái tôi đi xôi bán đi cho thôi quay rồi nhanh đấy người nhanh người người nhiều vâng vâng, vâng. cảm ơn bác à. à, Trung nhá à, chúc bác à, mạnh khỏe nhá chúc anh em mọi người các bác mạnh khỏe nhá tôi tuần buồm rơi gió đường thông không ai vấn đề gì xảy ra tránh thành đường cái cầu rồi nhưng mà bác sung nói thấy cũng đúng và nó thì có người nó thì cũng rất nhiệt tình làm nhưng mà có người nó không không làm từ lúc làm cái cầu là chưa thấy mặt rồi đây bác nằm chế trở cho tối ra nhé chứ bích truy vậy. có ngay có lẽ là video của Giang à, ờ, buổi chiều ngày hôm nay hoàn thành à, cái cầu con đường thì cũng sẽ xin phép được khép lại ở đây